នៅអត់មានការទេណាបាន trăm đâu ngay à tập trang cho em đâu đam mà tu Thank you. 他没过哈。